là gì chúng ta sẽ giới thiệu 30 giây về chính bản thân mình hoặc đây cũng là một bài hàng bán hàng siêu tốc nha các anh chị chúng ta giới thiệu về bản thân mình đa phần chúng ta đều đã am hiểu rất là quen thuộc về bản thân mình rồi do đó đối với bài tập này kiên nghĩ là nó không có gì gọi là khó khăn cái quan trọng là cái thần thái quan trọng là cái cách mà chúng ta chia sẻ nó tự tin và tại sao nó được gọi là bán hàng siêu tốc tại vì trong giới bán hàng các anh chị ạ à, nó có một cái bài bán hàng 30 giây hoặc là giới thiệu 30 giây hay nó còn gọi là bán hàng trong thang máy có nghĩa là khi chúng ta đi ra ngoài đường đi vào thang máy rất có nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp những khách hàng tiềm năng của mình do đó làm sao các anh chị tranh thủ thời cơ ngay chúng ta tranh thủ thời cơ và chúng ta làm sao giới thiệu bản thân mình giới thiệu sản phẩm mình và biết đâu đó là một khách hàng tiềm năng mà chúng ta có thể bán hàng được luôn hoặc làm sao bán hàng trong phòng vệ sinh nó tương tự như vậy với một bài bán hàng một bài giới thiệu đơn giản 30 giây ngắn gọn xúc tích là chúng ta có thể làm gì ạ à? có được một mối quan hệ mới hoặc có một khách hàng tiềm năng mới vậy cái quy trình của cái giới thiệu 30 giây này là gì đầu tiên là chào hỏi họ thứ hai là chúng ta giới thiệu tên của mình nhớ là phải giới thiệu tên đầy đủ nha anh chị và chúng ta đang là chuyên gia chúng ta đang là chức danh của chúng ta là gì trong cái lĩnh vực của chúng ta khi lấy ví dụ nha xin chào các anh chị Kiên tên là Nguyễn Quang Kiên Kiên hiện tại là giám đốc của trung tâm cai nghiện công nghệ Freelife đó đó là cái cách mà chúng ta làm sao giới thiệu cho người khác rồi thứ ba là gì mình giúp được gì cho người khác và nếu như có con số thì càng tốt càng uy tín nha các anh chị các anh chị đừng nói là tôi đang bán sản phẩm ABC tôi đang bán dịch vụ bảo hiểm ABC hoặc là một cái sản phẩm dịch vụ gì đó người ta sẽ không quan tâm đâu người ta chỉ quan tâm cái giá trị mà chúng ta đưa đến giúp gì được cho họ hoặc giúp gì cho người khác nên do đó chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề luôn Hiền lấy ví dụ là trong 2-3 năm qua tôi đã giúp cho hàng trăm người cai nghiện điện thoại và game online đó là chúng ta đã giúp gì cho người khác chứ mình đừng nói về cái sản phẩm của mình là ca nhìn điện thoại ca nhìn game ca nhìn mạng xã hội người ta sẽ không cảm được đâu mà chúng ta phải chia sẻ rằng mình giúp được gì mình trao được giá trị gì cho họ hoặc những người khác thứ tư là gì chúng ta hãy đưa ra đề nghị luôn và nếu vấn đề thì chấm chấm chấm giải pháp đưa ra đề nghị tại vì bài bán hàng của chúng ta chỉ có 30 giây thôi và chúng ta đi thang máy với họ trong vòng 30 giây mình và họ có thể chia tay nhau thì chúng ta phải tranh thủ luôn chúng ta phải đưa ra một cái offer nào đó khi lấy ví dụ nha nếu như gia đình của anh chị có con em đang nghiện điện thoại cai nghiện đang nghiện dịch điện thoại đang nghiện game hoặc là anh chị biết ai đó đang cần sự tập trung vào công việc nâng cao hiệu suất thì hãy giới thiệu cho tôi nhé có nghĩa là ai đó đang gặp vấn đề gì thì giới thiệu cho tôi nhé rồi sau đó là sao các anh chị bước thứ năm là thời gian nó hết rồi thì chúng ta nhắc lại cái tên của mình và cái nhân dạng của mình để cho họ sao nhớ chứ mất công họ sẽ quên Tôi là Nguyễn Quang kiên bác sĩ ca nhiệt điện thoại Ok không các anh chị? Phải nói là cái nhân dạng của mình, cái thương hiệu của mình hoặc là cái chức vụ của mình để cho họ nhớ Và thứ sáu có thể là cần là nói hoặc là không cũng được Do có thể là sau khi mình chia sẻ xong họ sẽ đặt câu hỏi với mình và mình với họ sẽ nói chuyện tiếp với nhau chứ mình chưa chào họ và cảm ơn họ đâu còn trong trường hợp mà mình với họ sắp chia tay rồi và họ quan tâm đến cái dịch vụ của mình thì mình hãy để lại thông tin liên hệ cho họ Kiên nói ví dụ như nếu như anh chị quan tâm thì có thể liên lạc với mình thông qua profile Facebook Nguyễn Quang Kiên hoặc là số Zalo 0946789590 gì đó. Rồi cảm ơn chị, xin chào và hẹn gặp lại. Đó là một cái công thức rất là đơn giản để chúng ta có thể bán hàng hoặc là giới thiệu bản thân mình trong vòng 30 giây